Chào các bạn, mình là Dũng DP Solar. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một cái bơm năng lượng mặt trời DC. Chào các bạn, mình là Dũng DP Solar. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một cái bơm năng lượng mặt trời DC à, tấm pin năng lượng à, bơm năng lượng một một chiều. Đây, Solar Boom. À, và um, tấm tấm pin à, cái bơm này là bơm à, Solar LG e Top Sun. Này mình à, bắt đầu phun thùng nhá. Phun thùng xem có gì. Đây. Thứ nhất là tích hợp sẵn cái bơm này đây là, à, phần chính của bơm phần chính của bơm thì bơm này là bơm hỏa tiết à, bơm này có thể ừ, công suất là 1.500W à, cái à, chiều cao này chiều cao là 85m bơm chiều cao tối đa là 85m thì à, phù hợp cho những cái giếng khoan đây à. anh em có thể à, coi này DC motor tiệp là à, DC 1500W 110V đo điện áp DC ạ điện áp đầu vào này là tốt nhất là từ 110 tới 150V nha các bạn tấm pin à, năng lượng mặt trời sẽ kết nối vào cái cái bơm này với một 1000 à, 110 à, tới 150V là đẹp nhất còn cái thang của nó là từ 60 tới 185V dòng điện công suất là 1500W và dòng điện là 12A rồi tất cả là đều bằng inox hết này thẳng cho mình luôn này dây, dây đầu nối sẵn cho mình luôn rồi tiếp theo cái bộ cái bộ nó còn có những gì thành phần thứ hai quan trọng thứ hai đó là cái bộ biến tần để điều khiển nó này đây cái bộ biến tần điều khiển uh, bơm này bộ điều khiển uh, điều khiển bơm này đó có nút on off có màn hình điều khiển này trong mình mở ra trong ở dưới dưới hông đây là có rắc sẵn hai rắc MC4 luôn để mình có thể cắm vào luôn cắm vào luôn còn đây là đầu vào của bơm và cái à, phao rồi mình sẽ mở ra luôn cho cho cho các bạn coi đây mở ra rất dễ dàng nha đó rồi đây quay sát cái tem để ta coi này đây anh em có thể thấy không là dây voltage tức là điện áp mà à, định mức là 110V đầu vào mắc là 185V dòng điện mắc là được 17A cho nên là kết nối các cái tấm pin thông dụng là từ 370 tới à, 370 tới 450 V ở thời điểm này là rất là ok. Rồi, chúng ta xem. Ui à, chặt quá. Rồi. Đấy. Đây là một cái sơ đồ đầu nối có sẵn này. Anh anh em có thể coi cái sơ đồ đầu nối có sẵn của của um, của bơm này. Đây là bơm, uh, bồn. Đó, rồi À, nội thất này nội thất được thiết kế rất là chắc chắn hai cái tụ đó, đầu vào có sẵn hết rồi nói chung là rất là gọn gàng và kích thước của nó chỉ như này thôi nhá 20 phân cực kỳ là gọn gàng này bỏ vào tủ điện luôn là vừa đẹp màn hình à, màn hình hiển thị led rồi phụ kiện tiếp theo à đây là cái cái à, đế để bắt bắt cái uh, inverter vào accessory này tức là các các cái bộ phụ kiện của nó này đây khá nhiều rất là nhiều cái phụ kiện mở ra coi rồi một bộ phụ kiện như này là đầy đủ để lắp để lắp được hệ thống nha có cả cả tu vít này trang bị cả tu vít này các đầu đầu co nhiệt này rồi đầu à, à, tất cả đó ron cao su này bằng keo hai cuộn này đấy tức là hãng nó đã đã thiết kế và đã đã đã đã cung cấp toàn bộ các cái vật dụng để mình có thể lắp được một cái hệ thống bơm rồi đủ phụ kiện đấu nối luôn nha các bạn à, ở đây có đầy đủ phụ kiện đấu nối co van rồi à, Ờ, bằng keo bằng keo trong rồi có cả một cái cầu chì này cái cầu chì này mục đích là để để dự phòng cho cái này Mẹ quên làm mất cái này rồi đây bạn em quay sát này cái cầu chì này để dự phòng cho cho cho cái cầu chì này nha khi nào mà cái này chảy thì mình lấy ra mình thay đây Đó, anh em có thể thấy để tút ra cái này là thay được ừ. ok rồi phụ kiện tiếp theo là cái phao đây cái phao để đặt trên trên bồn á để điều khiển tự động là tự động à, đóng ngắt ừ. đây có có cái hướng dẫn sử dụng cái phao này rất là cụ thể này đó bạn thấy rất là dễ dễ dễ dễ lắp rồi ngoài ra thì còn một cuốn uh, cuốn hướng dẫn sử dụng nữa trong đây có rất là nhiều loại bơm từ công suất nhỏ tới công suất lớn từ bơm họa tiện tới bơm đậy bơm hút biến tần đó anh em có thể uh, giữ lại cái cái cuốn này để à, để theo dõi để cài đặt này hướng dẫn này đó đó là mình giới thiệu tổng thể về cái bơm năng lượng mặt trời dùng bơm DC dùng năng lượng mặt trời để à, theo dõi cái cái việc lắp đặt và hướng dẫn lắp đặt như thế nào thì à, các bạn có thể ấn à, follow kênh à, của VP Solar để à, coi cái video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.